rồi nhưng mà bây giờ, bây giờ cứ làm bây giờ làm không không có một cái gì không có cái gì cả Noi wollen Đây nhá von der Dolcissimo Là gì ạ? Rất nhỏ Rất yêu thương Rất nhỏ Noi von rất dịu dàng nó bị vào trong nhưng mà nhưng mà nó nó nó không vừa nãy em bị bán nó ngược ngược tính chất hoàn toàn nó thôi phần mình chỗ này có thể hơi ở ờ, một tí lên mình muốn à, ra đi là nếu cần đồ vội phần thế nhé và em phải giao được vào đây đây là cái nốt cần dẫn này còn để lo vui còn để mê rêu ra mẹ nói nào còn để mê cô ra cho đua nó vui em cảm cảm giác cái câu của em nó nó đi theo kiểu cái chiều thế này da da di da da nó nó nó dài đến chiều ngang bây giờ em nó bị ừ, bây giờ em đang như thế này này da da đấy da da da di da da da da da da Christus, Christus, Christus, ơi ôi rồi tốt rồi nè nghe nghe thoải mái hơn ừ. dễ hơn nghe nó dễ nghe nó dễ vào ấy ok và đến lúc mà diễn em sẽ dùng nhiều giọng hơn thế vâng. nhưng mà đây nó nó nhiều hơn thế một tí thôi mà đây nhá tất cả những cái chấm rồi em đều phải đứng lại là à, chỗ em bị đi sớm quá vâng, là à, chỗ chuẩn bị vào lúc này làm một cái nữa bởi vì nhớ nhé bởi vì lần đầu phát anh cũng phải treo vào những cái đầu phát một hồi nhớ đầu phát anh cần legato hơn là to nó đẹp tức là để làm nào để nó đẹp ấy nó đẹp long lanh ấy đừng, đừng nghĩ làm nào cho nó đẹp đừng để nghĩ để nó to em nó bị nghĩ theo cái hướng này cho mình là nó khó